Kính thưa à, Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa cùng toàn thể quý Phật tử à, Hôm nay à, chúng tôi sẽ hướng dẫn một cái, à, một cái số bài tập để chúng ta vận động Nhất là trong cái mùa này thì mọi người đều ở yên tại chỗ, ít có đi lại à, Nếu mà chúng ta ít vận động thì khí huyết chúng ta cũng sẽ không được lưu thông và sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe à, cho nên chúng tôi ờ, có cái hướng dẫn ờ, cái bài tập này để à, lưu thông khí huyết và theo đông y thì thông thì bất thống thống thì bất thông có nghĩa là máu huyết chúng ta lưu thông thì chúng ta không có bệnh tật à, do vậy mà trong cái lúc bà con cũng như phật tử trong cái mùa dịch cúm này ít có lui tới ít có vận động thì nó sẽ không tốt về sức khỏe cho nên chúng ta phải có những cái bài tập hợp lý và đã trải qua nhiều năm à, luyện võ luyện khí công cũng như là biết rất là nhiều cái thế tập thể dục nhưng mà chúng tôi à, thấy bài tập này rất là hiệu quả và hướng dẫn rất là nhiều người thành công vượt ra nhiều bệnh tật vì vậy mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với toàn thể tăng ni và quý phật tử quý vị có thể tập một bài tập rất là đơn giản nhưng mà đem lại cái lợi ích rất là lớn à, chúng ta thấy là cũng có nhiều người tập cái bài này lắm thì quan trọng là cái bài này là cái gì thứ nhất là lúc đầu á, thì chúng ta tập cái bài này á là bắt đầu từ rúng mới được hết nha cái tay thì thả lỏng như thế này bây giờ khi đưa lên tới đây á là chúng ta mới bắt đầu hết nè thì cái cái cái cái đưa lên á so với cái để xuống á lúc đầu chúng ta sẽ à, đưa lên ngang với để xuống tại vì mình không không có đứng được lâu ngang với để xuống chúng ta phải thở cho nó sạch hơi cái này phải xuống tới trung bình tấn xuống tới tới cứng hai cái chân như thế này đó, càng xuống sâu thì càng tốt tại vì xuống nhưng mà cột sống chúng ta phải giữ thẳng nhớ nha khi chúng ta xuống nhưng mà giờ cột sống giữ thẳng giữ thẳng để coi cái khí của từ cái xương cục đi lên tới bách hội nó là một đường thẳng vô góc mặt đất không được bằng cong lưng cong lưng là khí nó sẽ không không nhớ cái điều này là rất là quan trọng là lúc nào trong các tư thế nhưng mà đây là một trong những cái tư thế mà phải giữ thẳng cột sống khi chúng ta hạ xuống chúng ta tưởng tượng này nha khi mình đưa xuống là cột sống chúng ta thẳng thì cái tay này nó sẽ lỏng nè đầu tiên mình tập về trước để khi mà mình xuống cái này thì cột sống nó cũng phải đảm bảo thẳng ha thì chúng ta bắt đầu à, khi chúng ta hít nè đưa ngăn rúng bắt đầu hít lên hít vô là nhớ cái chân chúng ta phải thẳng đến cái độ là không có được quyền cộng gì hết rồi thẳng thẳng lúc này chỉ là đứng ở 10 <laughs> độ ngón chân thôi đó, ờ, cái bàn chân không còn dính miếng nào ở dưới nữa mới được thấy chưa đứng đứng đứng đứng 10 độ chân và chúng ta hạ xuống thì lúc đầu không quen đâu mình sẽ xuống rất là nhanh nhưng mà lần lần mình hạ càng chậm càng tốt lúc đầu thì đưa lên đứng đứng nhón lên á, thì ngang với thời gian hạ xuống nhưng mà dần dần mình sẽ hạ xuống gấp đôi lần cái đứng lên tức là trong tư thế lên vậy là một nhưng mà khi chúng ta hạ xuống là nó sẽ chậm nè chậm từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ thở ra tới đây là hết cái hơi thở của mình và lúc này lúc chúng ta nín nè lúc này chúng ta nín rồi tới đây hết lên nè rồi cố gắng là không có gồng nha cái động tác này động tác này cũng vậy là mình tưởng tượng nè cái tay mình á nó phải phải mềm nhớ là khi đưa lên mềm tay nè và khi chúng ta hạ xuống thì cái tay cũng mềm và trưởng trượng như chúng ta trưởng ra nè đấy thẳng bàn tay lên lúc này bàn tay này thẳng lên xong rồi mình lên bàn tay ra và kéo vô tới đây bắt đầu chúng ta đứng lên hạ xuống từ từ khi mà chúng ta xuống tới đây thì cái gót mới sát nha tức là trong người chúng ta hạ xuống á, thì cái chân chúng ta cũng hạ từ từ nè ha ví dụ người chúng ta hạ xuống thì chân cũng hạ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ khi chúng ta tới đây là bằng chân mới sát nè thấy không thì sát rồi thì tay chúng ta dang ra giống như mình ôm nguyên quả địa cầu ôm nguyên quả địa cầu vô nâng nó lên và đẩy nó ra quý vị thấy cái tay chúng tôi rất là rõ ràng nha nè. bây giờ là không đứng mình coi tập cái tay nè đẩy nó ra thấy cái tay mình đi rất là mềm và trong cái bài tập mai mốt mình cũng phải tập mềm như thế này và chậm như thế này chứ không được lẹ hiểu chưa thì chúng ta bắt đầu tập như thế này ha nhớ là khi à, ấy trình cái lưỡi vẫn phải cong lên nha để đảm bảo cái cong lưỡi lên chúng ta đưa tay á từ rúng trở lên á thì chúng ta bắt đầu hết vào tới đây chúng ta sẽ dừng và khi mà đưa xuống là chúng ta thẳng bắt đầu thở ra thở ra tới đây chúng ta mới dừng và lúc này là lúc không có thở không có hít và khi cái tay chúng ta bắt đầu đưa lên tới rúng á, thì hít vào trở lại và nhớ là bắt đầu nhón gót thật thẳng lên và chúng ta hạ gót xuống hạ gót xuống thì người sẽ rùng xuống hai đầu gối xuống ở cái dạng trung bình tấn và chúng ta đưa tay hết lên chúng ta làm thật chậm lại ha bắt đầu từ đây hít vào nè dừng nè thở ra dừng hít vào vừa hít vào vừa nhón gót lên dừng ở đây dừng hít vào chúng ta nhớ hết vào là cái bụng dưới này từ rúng trở xuống sẽ căng cứng và chúng ta thở ra thì thoát bụng dưới lên bụng dưới thoát lên tới đây là hậu môn nhiễm thật mạnh nhíu thật mạnh hậu môn giữ đó rồi chúng ta hết vào nhớ hết vào là căng bụng dưới rồi thở ra thì sẽ bụng dưới lại bắt đầu nhíu chặt hậu môn ta tập động tác này là cái tay đưa lên mềm và đưa ra cũng mềm nhưng mà khi hạ xuống cuộc sống chúng ta luôn thẳng đứng đừng có cho cong cuộc sống và hơi thở phải liên tục hít vào đầy dừng thở ra sạch thoát bụng lên dừng hơi thở không được ngắt quãng cứ hít vào đầy dừng thở ra sạch dừng bàn tay chúng ta đưa lên rất là mềm cũng như đưa xuống mềm khi chúng ta xuống tấn tốt thì nó sẽ vững được cái chân mình sau này chúng ta kết thúc bài tập này thì ờ, chúng ta đưa lên để xuống tôi sẽ ờ, hướng dẫn lại cũng cái bài thứ hai mà rất là nhiều người quan tâm và cho đó là cái bài à, à, dịch cân kinh nhưng mà theo chúng tôi nghiên cứu thì nó không phải nó không có cái thế nào trong 24 thế của dịch cân kinh hết <laughs> à, cho nên chúng tôi đặt lại là cái bài này là cái bài phất thủ phất tức là phải tay đó thủ tức là tay ừ, gọi là phất thủ liệu pháp thì à, trong cái bài này cái à, à, cái quan trọng là à, cái quan trọng đầu tiên là chúng ta phải giữ được cái chân cũng cũng ngang vai cái thứ hai là 10 đầu ngón chân chúng ta bấm bấm nhẹ xuống bấm nhẹ 10 đầu ngón chân xuống cái thứ ba là chúng ta sẽ rùng nhẹ cái chân nè thấy rùng nhẹ thôi nha rùng nhẹ thôi và nhớ là cột sống luôn luôn thẳng đứng và vuông góc cái mặt đất à, khi à, khi này thì chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta bơi trong gió làm sao mà đó chúng ta phải thấy là mình mình rất là nhẹ nhàng và như hồi nãy nói là từ rúng trở lên thì thân phải mềm mại từ rúng trở xuống là nó sẽ là vững như một cái trụ đồng cho nên chúng ta rùng nhẹ xuống để chúng ta giữ cái lực này và quý vị thấy là khi chúng ta đưa tay lại phía trước á đưa phải ngang vai mình và vẫy là phía sau chúng ta dùng cái lực cho mạnh phải thảy cho nó hết cái tay chứ còn không hết tay không được và chúng ta mỗi khi chúng ta giật là cảm thấy nó gập cái đầu nhẹ tới phía trước chút đó như là mỗi lần chúng ta gặt lại như thế này là chúng ta nhíu hormone và buông ra là chúng ta thả hormone ra gặt lại là nhíu hormone buông ra là thả hormone ra và lưỡi cong ngược lên họ gà mắt cũng vẫn phải nhìn thẳng phía trước và ở đây chúng tôi chế thêm cái là chúng tôi vỗ tay phía trước vì đây là hai cái quyệt lao cung cần phải làm nóng trong mỗi buổi sáng thì rất là tốt cho sức khỏe và thứ hai nữa là mấy cái đầu mút này được chạm á thì nó sẽ kích hoạt làm máu nó sẽ làm nóng và khi mà ra máu ra đó tới đầu mút của cái đàn tay thì nó sẽ là tới mặt của mình tới đầu của mình cái ờ, phần này là phần ót của mình nè cái phần này là phần trên đỉnh đầu và phần phía trước là phía trước mặt ảnh hưởng nguyên cái vùng mặt chúng ta cho nên là đập đó là quý vị thấy nè mình làm sao á trong lúc này mà mình tập mà cái tâm mình nó định á thì mình sẽ rất là chính xác là khi hai cái tay đập lại là không có ngón nào chạy lệch và tiếng kêu nó rất là rõ ràng chúng ta phải làm sao cho tay mình mềm mất dầu cho nên cái động tác này nó hơi khó động tác trước đó. À, và khi đưa tới là nó phải đảm bảo nó kêu nó kêu được kêu được tiếng kêu mà chúng ta thấy rõ ràng là mình vỗ tay ở cái này trong những cái tài liệu mà chúng tôi nghiên cứu ở trong à, nội kinh hoàng đế buổi sáng người ta dỗ vậy thôi ta không có kèm theo cái phất này thì uh, họ cũng trị rất là nhiều bệnh dỗ một cách rất là đơn giản thấy vậy mà máu huyết lưu thông lên tới não thì cái phần này là cái phần đầu phần bàn tay chúng ta là tương ứng phần đầu ngang cổ trở xuống là phần lưng của mình tới đây tới chân cho nên nó là làm nóng vừa phất cái này mà vừa làm nóng bàn tay thì uh, quý vị sẽ cảm thấy mình uh, sau khi mình vỗ tay là mình vui mình mới vỗ và như vậy là buổi sáng mà dù chúng ta có buồn ngủ gì á thức dậy mình cảm giác mình không tỉnh mình vỗ tay chừng năm mười lần mình cảm giác mình à, mình hưng phấn lên mình vui vẻ lên cho nên đây cũng là một trong những cách rất là hay để làm kích hoạt hệ thống thần kinh để gây hưng phấn cho cho chúng ta mỗi ngày và thứ hai là kèm theo cái thế này thì à, huyết mạch chúng ta cũng rất là lưu thông à, rất là nhiều người có cái hiệu quả trong cái bài tập này về sức khỏe nên hôm nay chúng ta sẽ sẽ tập lại bài tập này nhưng mà có hơi biến thế một chút là <laughs> dỗ thêm bàn tay thì đây từ trước giờ mọi người chỉ chỉ phất tay vậy thôi đó bây giờ nói lại là cái thứ nhất là hai cái chân phải ờ, bấm 10 đầu ngón chân xuống nhẹ một chút và chúng ta nhớ là phải làm sao cho vững hai cái chân thì hơi rùng người nhẹ xuống một chút nhẹ thôi chưa có tới trung bình tấn đâu hơi rùng nhẹ xuống một chút và thứ ba là chúng ta tưởng tượng khi cái chân chúng ta rùng á thì cái người chúng ta thẳng thì nếu bỏ yên thì cái tay nó sẽ lắc lư lư giống như quả lắc đồng hồ đó người hơi nghiêng thì chúng ta mới đập mạnh phía trước phía sau được và nhớ là cong hột gà lên và mỗi lần đập là chúng ta điều nhíu hậu môn nhớ như quý vị thấy là cái tay mình đi múc ở phía sau như nè nó giờ mình làm kiểu mềm mại chậm như thế này bắt đầu làm mạnh lên nhớ lúc nào mắt cũng nhìn thẳng thấy đập như vậy nhưng mà mình thả lỏng toàn thân rồi nếu tâm mình yên thì hai tay sẽ vỗ rất là chính xác cái gì nhớ là quýnh không phải bẹt tay ra đâu á quýnh bẹt tay ra phía sau là sai á mà tay vẫn là thẳng đó nè thấy rõ ràng là tay đi thẳng nè rồi đập phải có lực không được bằng đập ngang đập ngang giờ là sai thì chúng ta phải đập theo chiều này và nhớ là cái tay chúng ta phải quất cho nó cong quất cái tay nó tự cong chứ không có gồng mình tưởng tượng nè nói vậy đó làm sao phải dẻo như thế này thì khi quất quất quất là cái tay nó tự phất lên không có giạt tay ra như theo cái từ gai nhưng mà nhớ là quý vị thấy đi có lực nè khi xuống tới đây là cái tay chúng ta phải thẳng hai tay khi quất lại là cái tay thẳng thẳng nhưng mà không có gồng nhớ vậy trong những bí quyết tập này á là luôn luôn mềm mại nhưng mà không có được yếu mềm nhưng mà có lực ra đập đập là biết đâu đầu thấy gật cái đầu tới một chút mỗi lần đập chuyện cái là thấy người của mình ở dưới nó đưa tới nè cái dai nó đưa lại sao nhưng mà cái đầu nó gật lại nhẹ thì là đúng ừ, đập cái này là phải có lực đánh phải thật sự có lực thấy nó ưỡn bụng là trước một chút thì nó động cái dùng quan nguyên khí hải là cái khí lực của chúng ta nó được ờ, được hoạt động rất là tốt dùng hết lực đẩy ta lại phía sau nhưng mà không được gồng thường ờ, cái bài này là từ giai đoạn đầu chúng ta sẽ có nhiều cái phản ứng có khi chúng ta sẽ bị đau nhức lại một số nơi nào đó trong cơ thể cái đau nhức này không có nghĩa là mình bị bệnh mà những cái động mà tĩnh mạch chúng ta tước ra nó bị tắc á bây giờ bắt đầu nó khai thông thì nó phá cái khai thông nó sẽ làm chúng ta đau ở vùng đó thì uh, trong vòng 4 ngày cho tới một tuần thì mọi chuyện nó sẽ hết và từ đó chúng ta thấy rất là sảng khoái mỗi lần mà quý vị chỉ cần đập chừng 10 cái trở lên thôi mà quý vị thả lỏng được á thì thấy cái tâm mình nó rỗng lạ lắm từ à, từ năm bảy chục lần trở lên là gần như cái tâm chúng ta hoàn toàn rỗng rồi à. cái thân chúng ta nó cảm giác nó nó nó phiêu phiêu phiêu phiêu trong lúc mình tập bài tập này á cái phần trên nó nghe nó nhẹ lạ lắm và cái đầu bắt đầu rỗng cho nên kết hợp với bài tập này cũng như là bài tập của thiền thì nhiều người à, đạt rất là nhiều kết quả nếu như á mà những người lớn tuổi à, hoặc là những người đi không được thì nếu có cái ghế ghế ngồi cái, cái ghế mà ghế ghế đôn á thì người lớn tuổi cũng có thể tập cái thế này mình tưởng tượng như đây đang ngồi ghế à <laughs> thì chúng ta người lớn tuổi cũng có thể tập được cái này đó mà trước đây chúng tôi hướng dẫn số người họ giống như họ yếu cái chân trong thế này tập cái chân đi không có được họ không đứng được nhưng mà tập thời gian cái họ đi rất là thoải mái thì nó làm cho khí huyết nó lưu thông rồi thì toàn bộ cơ thể nó sẽ sẽ nhẹ đi rất là dễ đi lại thì bài tập này là chúng tôi biết là có rất là nhiều người biết bài tập này nhưng mà để cho chính xác từng cái động tác một thì chúng ta nhắc lại à, hai chân đứng ngang vai đứng dài chúng ta có thể đứng qua đứng lại thì chúng ta thấy mình ngang vai xỏ hai tay xuống mà cái và sau khi chúng ta đứng ngang vai rồi thì co nhẹ 10 đầu ngón chân xuống để đảm bảo là nó tạo cái lực vững và thứ hai nữa khi chúng ta bấm mạnh đó thì máu nó sẽ tụ về tới cái đầu ngón chân mà khi chúng ta tập thì từ đầu cho tới chân máu đảm bảo nó sẽ lưu thông tuần hoàn sẽ lưu thông rất là tốt cái thứ ba là để đảm bảo vững thì chúng ta rùng nhẹ chân quý vị thấy cái chân rùng nhẹ rùng người xuống khoảng ờ, tấc hạ người hạ mông khoảng tấc và đảm bảo là mình đang lỏng cái người hơi ngã một chút để đảm bảo mình đang lỏng rồi đó là cái kế nữa là đó là cong lưỡi lên quan trọng là mắt nhìn thẳng không được vì nghiêng qua nghiêng lại ở một cái tâm nào chúng ta nhìn một cái điểm nào phía trước là chúng ta tập trung rồi sau khi tập thì chúng ta sẽ thả ra nhưng mà mắt vẫn nhìn như vậy và người ở bụng hơi ưỡn nè chúng ta cảm giác là mỗi lần đập là giật cái bụng lên trước một chút cái đầu chúng ta gặt như cái vai nó lại lại phía sau đó. và mỗi lần đặt như vậy là nhíu hormone cái chính của cái này vẫn là nhíu hormone và cái quan trọng là chúng ta vỗ tay cái này là cái chế của mình xa nhiều nhiều thập kỷ rồi người ta sẽ đập thôi nhưng mình lại chế thêm cái môn này nhớ là cái tay chúng ta đập phải rất là mềm không được gồng rồi quý vị thấy nè mềm đảm bảo mềm thế này hôm nào mà bây giờ mình thử đập không tay thôi á thay vì người ta sẽ vuốt tay cái môn trị là người ta sẽ trị bệnh bằng 10 ngón tay nhưng mà nó không bằng cái này tại vì mỗi lần mình vuốt nó sẽ đi một lần có ngón à nó không có đồng bộ trong khi cái này vỗ một cái là 10 ngón tay được kích động thì nó nó rất là đặc biệt chúng ta phải đảm bảo làm sao nó rất là mềm mềm không có gồng thấy không mềm mà mỗi lần vỗ là mỗi lần nghe cái tiếng và chúng ta thấy là khi mà đưa lại phía sau đưa lại phía trước thì đúng đúng cái tâm của mình nếu mình tính ra là đúng cái tâm này nè thì nó mới tạo ra tiếng kêu đúng đứng nếu mình đứng về là ngang đây nè đó thì thì ừ, bật đây, tiếng vỗ là phải ngang đây thì đây cũng là một cách mà theo cái nghiên cứu nguyên lý âm dương điện âm điện dương nó được chạm nhau hai nguồn điện của hai bàn tay được chạm nhau thì nó làm cho cái điện âm điện dương cơ thể nó cũng chạy rất là điều hòa cho nên mấy người mà lớn tuổi mà nếu không có cái lực để có thể đập á thì chúng ta ngồi hoặc là chúng ta đứng thì tùy chúng ta có thể vỗ tay như thế này nhưng mà trong lúc vỗ tay thế này á thì mình cũng ờ, cũng thả lỏng toàn thân cái tay chúng ta đảm bảo nó phải mềm mềm và hít thở đều như vậy là chúng ta bắt đầu ha này thì giờ cái gì thấy là chậm nè thì vậy là khi cái tay đập á, là nó thẳng hai cái tay gặp nhau nó thẳng cái tay vào phía trước là xong rồi chúng ta mở cái tay ra và đập thẳng là phía sau khi đưa về phía trước là người ta xếp tay lại đập làm sao mà nó ngang với cái tâm của mình là cái tiếng vỗ nó sẽ phát ra lưỡi à, co lên ổ gà đập là chiếu mạnh hậu môn rồi đảm bảo là hai cái tay chúng ta rất là dẻo và gặt rất là mạnh là phía sau mắt chúng ta nhìn một điểm duy nhất không có thay đổi cái ánh nhìn của mình mới đầu là chúng ta nhìn gần như là tập trung sau đó chúng ta thả lỏng nhưng mà vẫn nhìn một điểm đó là hai chân trụ chúng ta vẫn giữ vững chỉ lắc ở cái phần dài xuống tới rúng thôi đây mỗi lần đập là cái, cái bụng chúng ta giật lên phía trước rồi cái đầu cũng gặt nhẹ này khi chúng ta nghỉ thì chúng ta cũng phải uh, giống như này phơ nhón gót lên hạ xuống cái à, cái bài tập này nó cái, cái đầu tiên là lợi ích cho não bộ những người bị à, bị thiếu máu não à có cái nguy cơ là bị tai biến nè những người bị suy nhược thần kinh trầm cảm vân vân thì bài tập này rất là có lợi vì nó sẽ cung cấp máu não rất là tốt cái thứ hai nữa những cái bệnh mà liên quan tới gân mạch à, bài tập này cũng tốt cho tim rồi à, khớp những người bị đau khớp thấp à, thấp khớp phối quá khớp và cái thế lắc của chúng ta nó nó làm cho các cái cột sống làm cho chất nhờn nó được à, cuộc sống chúng ta được à, lưu thông buổi sáng rất là tốt sau đêm dài chúng ta nghỉ á, thì tất cả kinh lạc huyệt chúng ta không được lưu thông và cái cái xương khớp chúng ta không lưu thông và thường chúng ta thấy mình đi á, thì trong cái tư thế mình đi như thế này là cũng là một trong những thế vận động nhưng mà vận động này nó sẽ không có có mạnh thì chúng ta sẽ đưa nó thành mạnh hơn để cái vận động này nó sẽ làm cho máu huyết nó sẽ lưu thông tốt và nó rất là phù hợp với nhiều lứa tuổi ai cũng có thể tập bài tập này một cách rất là dễ dàng động tác rất là đơn giản mà thường thì cái gì nó đơn giản nhất là nó lại có hiệu quả nhất đây là cái điều mà chúng ta để ý à, bất kỳ chúng ta bị bệnh gì chúng tôi chưa có thử bệnh ung thư nhưng mà chúng tôi nghĩ là khi mà máu huyết nó lưu thông tốt thì bệnh ung thư cũng có thể là điều trị tốt tại vì à, khi mà mình tập nhiệt cơ thể mình nó tăng lên và khi nhiệt cơ thể tăng lên thì nó có thể diệt tất cả các loại khuẩn trong cơ thể của mình cho nên là đây là một trong những bài tập hữu hiệu nhất mà trong cái cả đời kinh nghiệm chúng tôi tập và chúng tôi thấy có hiệu quả và chỉ rất là nhiều người có hiệu quả à, rất mong là mọi người sẽ thực hiện tốt được cái bài tập này và bên nào thì cái tay bên đó đập và đập không có tròn đầu ví dụ như nghiêng qua bên này thì đập tay bên này nghiêng bên đây đập tay bên này nhưng chúng ta thấy là cái tay đưa xuống dưới đó, phải thật sự là dẻo và ở trên đó, đầu tiên chúng ta đập chưa nổi thì chúng ta đập ngang chỗ cái đại chùy à, tức là cái cục gù ở cái giáp vai và gần cổ cơ thể chúng ta tự dưới lên nó động mạch nó to thì máu lưu thông dễ nhưng mà tới từ đại trùy trở lên bắt đầu nó qua cái gần cổ nó nhỏ trở lại cái khí nó sẽ một là ít là ít thông thứ hai là máu chúng ta nó cũng ít thông nên tập này nó lưu thông não bộ thì nó sẽ trị được cái những cái bệnh liên quan tới não như là Alzheimer, suy nhược thần kinh, những bệnh trầm cảm, à, rối loạn tiền đình, vân vân. Thì tập cái thế này rất là hay thậm chí ở bệnh Parkinson và những cái bệnh đau nhất cơ thể thì tập cái thế này một thời gian nó cũng sẽ hết rồi chúng ta bắt đầu à, cái động tác này á thì quý vị có thể đập một cái hai cái hít vào ba cái bốn cái thở ra đó là một cái hai cái hít vào ba cái bốn cái năm cái sáu cái thở ra thì cái đó là tùy mình nhưng mà cái hơi thở ra cũng luôn luôn là nhiều hơn cái hít vào thì trong tư thế này nó sẽ có hiệu quả hơn thì mỗi lần mà chúng ta lắc cũng như nãy chúng tôi lắc nhíu hậu môn lắc qua chúng ta nhíu hậu môn lắc lại nhíu hậu môn lắc ra nhíu hậu môn lắc lại rồi nhớ là cái tay này nó cũng phải lỏng và khi cái tay này đưa lên nó cũng phải lỏng cái gì đưa cái tay này lên đó là nó úp nó hơi mô thế này nó đập vô nhưng mà khi để xuống là nó sẽ mềm nó phất ra phía sau khi đưa lên là cái mô này nó úp vô để xuống thì nó mềm nó phất ra phía sau phải nghe tiếng kêu à, rất là tròn trịa rồi đó là ba động tác chính mà chúng ta tập nên ờ, nếu chúng ta tập được ba động tác cũng được còn không thì chúng ta thích hợp động tác nào chúng ta sẽ tập động tác đó một trong ba động tác đều ờ, rất là hiệu quả cho sức khỏe của mình thường ở giữa các động tác ờ, chúng ta có thể xây người à, lúc chúng ta đứng nghỉ chúng ta xây người động tác xây người nó có ờ, nhiều tác dụng tác dụng thứ nhất là nó có thể trị được cái bệnh gai cột sống tác dụng thứ hai á là nó sẽ trị cái bệnh táo bón rất là hay những ai bị táo bón mà chúng ta xây như vậy một bên chừng bốn năm chục lần thì chúng ta sẽ trị được cái bệnh táo bón của mình chân phải nó liên quan tới gan chân trái liên quan tới bao tử nếu mà mỗi sáng chúng ta đá như thế này á thì nó sẽ ép được cái gan làm gan hoạt động tốt đá này nó sẽ ép được bao tử bao tử hoạt động rất là tốt và đồng thời nó làm à, tiêu mỡ ở này bụng nữa thì à, chúng ta có thể đá một bên 50 lần nhớ là đá lên thì thở khí ra ở ờ, động tác phụ ờ, cuối là nó ờ, sẽ trị được cái bệnh đau lưng chúng ta đá giật móc chân vào phía sau trang tay ngang bên ờ, chúng ta đá được 10 cái là nó sẽ hết đau lưng xong rồi chúng ta xả xả tay của mình cái thế này cái thế thả lỏng nè cái gì sẽ nghe rung từ dưới lên tới trên thả lỏng kiểu gì mình cảm giác là mình tay chân của mình đang đang được thả mềm không có gồng lên nếu mình thả vậy là mình lắc ai mà trong giai đoạn này không có đi ra ngoài đường nhiều <laughs> nhất là quý phật tử mà đang đi mà gần như là ở tại chỗ có những cái ờ, như là thành thị mà không được ra lộ nữa không được tới công viên để tập nữa thì chúng ta chỉ cần có cái khoảng nhỏ đủ rồi có nghĩa là cái tay mình quýnh là không có đụng phía sau tay mình đưa tới không đụng thì là là đủ để cho chúng ta có thể tập được một cái bài này để cho chúng ta có được sức khỏe rất là tốt rất mong là tăng ni và phật tử chúng ta sẽ có một cái bài gọi là hộ thân nếu mà tôi nói tập cái bài đập lưng thì cả đời này cũng không bệnh ăn ngon ngủ ngon và lưu thông huyết mạch bệnh tật tiêu trừ cái bài phất thủ này cũng vậy còn cái bài khí công hồi nãy cũng vậy nếu mà quý vị mà mỗi sáng mà tập ờ, được khoảng ờ, người nào mà tập được gần khoảng 400 lần trở lên á thì từ đó sao hết bệnh không? nhiều lúc đầu mình không có thời gian mình tập nhiều ngay cả cái đập tay này cũng vậy và cái phất tay cũng vậy thì phất tay thường thường là người ta lên tới cả ngàn hoặc là một ngàn năm trăm trong buổi tập nhưng mà mình đập như vậy á thì ờ, người ta đập ngàn nhưng mà đập mình kèm theo cái vỗ tay của mình nữa thì mình đập chừng 500 thôi là bằng người ta sẽ tập tới 1.500 còn à, kèm theo cái nhíu hormone nữa thì cái hiệu quả nó rất là cao cho tất cả các thế tập của mình